Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của tiệm bánh mộc Hôm nay đây thì mình sẽ chia sẻ với lại các bạn một loại bánh Các bạn có đoán được là bánh gì không ạ? Dựa vào nguyên liệu ở đây chúng ta có thể đoán được là bánh gì đúng không ạ? Ở đây thì mình có các cái hạt ngũ cốc dinh dưỡng Đó là hạt à, dưa, hạt bí, hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt hướng dương, nho khô và hạt um, mè đen Thì đều là những cái loại hạt có cái lượng calo rất là ít thì à, nghe à, cái thành phần nguyên liệu chính thì các bạn đã biết được cái loại bánh hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn là bánh gì rồi đúng không ạ Vâng, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là bánh ngũ cốc hạt Thì cái công thức làm cái bánh này cũng rất là đơn giản thôi ạ Công thức và nguyên liệu rất là đơn giản Thì ở đây mình có cái nguyên liệu chính để làm nên món bánh này là các cái loại hạt ngũ cốc dinh dưỡng Thì ở đây mình có 7 loại hạt tương đương với khoảng 330 gram thì ở đây có nho khô và mè đen là 50g hai loại còn ba à, còn 5 loại còn lại là mỗi loại là 50g thì à, tương đương là 6 loại thì mình sẽ có khoảng 300 hơn 300 g. Thì à, với à, khoảng 300 g cốc hạt này thì mình sẽ sử dụng cái chất kết dính. Cái chất kết dính ở đây mình sử dụng là lòng trắng trứng. Với 300 g à, hạt này thì tương đương à, mình sẽ sử dụng một một lòng trắng trứng nha các bạn nhé cái lòng trắng trứng thì các bạn có thể thêm thêm các cái à, hương vị tạo ờ, tạo mùi thơm đó là vani hoặc là bột quế như các bạn biết là bột quế khi mà kết hợp với lại uh, mật ong ấy thì nó sẽ rất là tốt cho cái người giảm cân thì um, các bạn có thể sử dụng là bột quế hoặc có thể sử dụng là vani ở đây thì mình sẽ sử dụng là vani bột quế thì ví dụ như đối với những cái bạn nào mà không ăn được bột quế thì chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng vani đó thì ở đây mình sẽ sử dụng vani à, cái bánh này thì bình thường thì mọi người sẽ làm với công thức là chúng ta sử dụng mật ong tuy nhiên thứ nhất là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái loại bánh ăn kiêng cho người tiểu đường thì người tiểu đường cũng không ăn được mật ong và thứ hai là khi mà mình làm mật ong ấy thì mình thấy là tức là mình nướng xong thì bánh sẽ rất là giòn nhưng khi mà mình để ở ngoài nhiệt độ thường ấy thì bánh nó sẽ nhanh bị ỉu vì thế thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm với lại cái đường ăn kiêng này cái đường ăn kiêng này thì thứ nhất là nó rất là tốt cho sức khỏe hẳn và thứ hai là khi mà mình làm bánh từ đường ấy thì bánh sẽ rất là giòn và giòn được lâu không cần phải bảo quản ở trong tủ mát đó thì với ờ, tương đương với lại 300 g hạt này thì mình sẽ sử dụng là một tablespoon đường đường ăn kiêng thì bây giờ cái bước đầu tiên mà mình làm đó là mình sẽ đem cái uh, những cái hạt ngũ cốc này đi và mình sấy mình nướng mình nướng ở ờ, nhiệt độ 180 độ trong khoảng thời gian là 10 phút để cho các cái loại hạt này nó thơm lên Tuy nhiên thì cái nho khô này mình sẽ không đem đi nướng nhé Mình sẽ bỏ ra mình nướng các loại hạt còn lại Và khi nào mà các cái loại hạt còn lại mình đem trộn với lòng trắng trứng thì mình sẽ cho nho khô vào sau ạ Thì à, bây giờ mình sẽ đem các cái hạt này đi nướng như các bạn đã thấy thì đây chính là những cái loại ngũ cốc mà lúc nãy mình có đem đi nướng rồi ạ đó thì bây giờ sau khi mà nướng được thì mình à, sẽ trộn chung tất cả các cái loại ngũ cốc này vào với nhau như thế này sau đó thì mình sẽ cho lòng trắng trứng này vani ở trong cái bánh này thì mình sẽ dùng vani bởi vì mình à, dùng à, cái vani này thì sẽ nhiều người ăn được hơn là cái bột quế bột quế của những người không ăn được nó sẽ hơi hắc đó mình sử dụng vani này sau đó đây mình sử dụng là đường ăn kiêng thì mình sẽ cho một tablespoon đường ăn kiêng vào nhé các bạn nhé này mình sử dụng cái tablespoon này để đắp mình sẽ cho một tablespoon đó mình cho vào như thế xong sau đó thì bây giờ mình sẽ đảo đều lên cái um, cái cái hạt này này khi mà mình nướng khô lên ấy, thì nó sẽ nóng lên mình để cho nó nguội bớt đi sau đó mình cho lòng trắng trứng vào nếu mà nó còn đang nóng như thế mà mình cho lòng trắng trứng vào luôn ấy thì cái lòng trắng trứng thì nó sẽ bị nóng làm cho chín Đó. sau khi mà trộn xong ấy, thì ở đây mình sẽ sử dụng cái khuôn các bạn nhìn thấy khuôn này khuôn này chính là cái khuôn của bánh dứa hoặc là các bạn có thể sử dụng cái chai ấy, xong các bạn cắt ra chỉ cần là nó là một cái khuôn để các bạn để hạt vào thì nó cố định thành một cái hình dáng ấy thì nó sẽ ok hơn đây hoặc là các bạn có thể đổ trực tiếp đây các bạn giảm mỏng ra thì cũng đều ok cả ở đây mình sẽ cho một cái khuôn này khuôn này chính là khuôn bên dưới và mình ấn ấn để cho nó chặt bánh hơn và nó đẹp hơn ạ bây giờ mình ở đây thì mình sử dụng cái miếng lót như thế này miếng lót như thế này thứ nhất để nó không cháy cái phía dưới thứ hai là khi mà mình để miếng lót này, này nó chống dính đến lúc mà mình lấy bánh lên nó sẽ dễ dàng hơn ở đây thì mình sẽ dùng cái thìa mình múc uh, vào thế này múc các cái loại hạt vào khi mà chúng ta ấn đến ờ, hết các cái ờ, nguyên liệu ở trong khay thì bây giờ chúng ta sẽ đem đi nướng cái bánh này thì mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 150 độ trong khoảng thời gian là 20 đến 25 phút tùy lò nhé các bạn nhé thì khi mà chúng ta nướng ở nhiệt độ thấp ấy thì thứ nhất là cái màu bánh nó không bị cháy nó đẹp và thứ hai là cái bánh nó sẽ giòn từ bên trong ra bên ngoài nó sẽ ngon hơn ạ thì bây giờ mình sẽ đem đi nướng nhé như các bạn đã thấy bánh à, sau khi mà chúng ta đã nướng ra khỏi lò đấy ạ đó màu bánh thì khi mà màu bánh chúng ta để ở cái nhiệt độ thấp như mình nói á thì cái màu bánh sẽ rất là đẹp nó không bị cháy đây, những cái màu hạt vẫn giữ nguyên cái màu hạt đó các bạn thấy à, khi mà chúng ta nướng bánh xong như này ấy, thì chúng ta sẽ để ở ngoài chúng ta cho lên khay hong chúng ta khai, à, hong cho đến khi mà bánh nguội hoàn toàn sau đó thì chúng ta có thể cho vào hộp để bảo quản hoặc là cho vào các cái túi zip ạ chúng ta đóng từng túi vào sau đó chúng ta hàm miệng vào đó thì à, nhưng mà các bạn lưu ý là phải để thật nguội nhé sau đó mới cho vào túi hoặc cho vào hộp nếu không thì bánh sẽ bị ừ, hấp hơi và không giòn đó ạ à, chúc các bạn thành công ạ